Alo, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng xoay kèo nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư. Thì ngày hôm qua chúng ta có trận đấu giữa Việt Nam và Lào. Thì ở trong trận đấu này thì à, Việt Nam đã thắng Lào với tỷ số 2-0 thì thật sự chúc mừng với đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà rất là đáng tiếc ở trong trận đấu này thì mình đã đưa ra mã kèo là Việt Nam chấp và hai trái rưỡi thì à, đã thua kèo cho Á ở trong trận đấu này. Nhưng mà bù lại ở trong nhóm của mình nhóm của Việt Dũng thì anh em có thể thấy ngày hôm qua mình đã đưa ra cho anh em uh, những cái mã kèo ở ba trận đấu như là Inter đối đầu với Lazio, uh, à, Cadiz đối đầu với Valencia và Newcastle đối đầu với Southampton thì anh em có thể thấy ở từng má kèo một như là Inter chấp 0.75 full time và xỉu góc 9.5 thì trận đấu này đã rất là lực rỡ với uh, Inter Milan khi mà tỷ số của trận đấu là 3-1 nghiêng về phía Inter Milan và cùng với đó là trong trận đấu này chỉ có 5 góc mà thôi cho nên đã hút chọn hai má kèo đó là Inter Milan chấp 0.75 cùng với đó là xỉu góc 9.5 còn ở má kèo Cadiz đối đầu với Valencia thì mình đưa ra má kèo là Cadiz cộng 0.25 và tài 2 hòa thì ở trong trận đấu này cũng đã hút chọn hai má kèo này khi mà uh, Cadiz đã thắng với tỷ số là 2-1 cùng với đó là có tổng số là bàn thắng là 3 3 bàn thắng ở trong trận đấu này nên đã hút được chọn má kèo tài hai hỏa trong trận đấu này luôn. Còn về uh, má kèo cuối cùng đó là má kèo của trận uh, Newcastle đối đầu với Southampton thì ở trong má kèo này mình chỉ đưa ra một má kèo binh mà thôi. Anh em có thể thấy là mình đã chát là binh kèo tài 2.5 thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này là sẽ có uh, tổng cộng là 4 bàn thắng cho nên ở trong má kèo tài binh này là một má kèo sáng và rất là rực rỡ ở trong ngày hôm qua thì Dũng xin chúc mừng những em trong nhóm cùng với những anh em đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng trong cái thời gian qua. Vậy nên anh em nào mà còn chưa có một nhóm chơi cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em về bờ thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a còng Dũng chơi kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở góc dưới của màn hình để Dũng có thể đưa anh em vô nhóm và đưa ra những cái má kèo chắc ăn nhất để anh em có thể uh, tham gia và đầu tư để về bờ. Thì cái nhóm của Dũng là hoàn toàn miễn phí chứ không thu bất kỳ đồng phí đồng lộc nào từ anh em nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm và tham gia ở trong cái nhóm ờ, của Việt Dũng và cùng với đó là Dũng sẽ giúp và hỗ trợ đưa ra những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia vào bề bờ ở trong những cái trận đấu bóng đá sắp tới. Thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ nhận định cho em một trận đấu sớm ở trong khuôn khổ SEA Games 32 đó là trận đấu giữa U22 Philippines đối đầu với U22 Campuchia trên chính sân nhà của Campuchia. Thì ờ, sau khi mà 3 ngày thì sau khi mà ăn mừng cái chiến thắng cách biệt lên tới là 4-0 trước Đông Timor ở cái lượt trận lần này thì à, đối thủ của Campuchia sẽ là Philippines thì liệu rằng ở trong trận đấu đối đầu này thì chủ nhà có giành được chiến thắng và giành được 3 điểm tiếp theo hay không và trong trận đấu này má kèo nào sẽ là má kèo anh em nên đầu tư thì à, mời anh em đến với video nhận định hôm nay của Dũng về trận đối đầu này và cùng với đó anh em đang xem video yêu quý hãy lại cho Dũng một lượt like và một lượt đăng ký kênh để à, Dũng có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em có thể xem và tham khảo thì trước khi mà đưa ra những cái thông tin uh, cũng như là nhận định về trận đấu này á, thì anh em của mình xem qua những cái má kèo mà nhà cái sẽ đưa ra cho trận đấu này thì ở cái uh, má kèo của trận đấu giữa U22 Campuchia đối đầu với Philippines thì uh, chúng ta chỉ có má kèo sớm đó là Campuchia chấp 1.75 ở trong trận đấu này khi mà chúng ta bỏ một và Campuchia sẽ ăn được 1.06 và cùng với đó là bỏ một và Philippines sẽ ăn được 0.70 thì liệu rằng với cái mắc kèo nhà cái đưa ra là như vậy thì trong trận đấu này thì uh, mắc kèo nào sẽ là mắc kèo anh em có thể tham gia đầu tư thì sau đây mình sẽ đưa ra một số nhận định cũng như thông tin liên quan đến trận đấu để anh em có thể xem và tham khảo thì như anh em có thể thấy ở lượt trận gần đây nhất của Phi Philippines thì có trận thua trước Indonesia với tỷ số cách biệt lên tới là 3-0 ở lượt trận 20 tháng 29 à, tháng 4 năm 2023 và trước đó thì đội bóng này có hai chiến thắng liên tiếp đó là chiến thắng 6-1 trước à, Đông Timor và chiến thắng 1-0 trước Malaysia. Thì anh em có thấy ở trong cái lịch sử thi đấu gần đây của đội bóng này thì trong khoảng 10 lần chạm trán à, trong cái lịch sử thi đấu thì có là 3 chiến thắng, 2 trận hòa và có tới là 5 trận thua. Thì những trận thua của đội bóng này đều cách biệt từ là như là 3-0, 2-1, 2-1 và 3-0, 1-0 thì đều cách biệt uh, với những cái tỷ số rất là lớn còn phía bên kia chiến tuyến là Campuchia thì đội bóng này đang có cho mình là 3 chiến thắng, một trận hòa và cùng với đó là tới là 6 trận thua trong 10 trận đấu gần đây nhất của đội bóng này. thì nếu mà kể đến với trận đấu gần đây nhất khi mà thi đấu trên chính sân nhà của mình đó là trận đấu trước Đông Timor thì đội bóng này có chiến thắng là 4-0. Còn trước đó thì đội bóng này có hai trận thua, đó là trận thua hai đều khi mà bước vào loạt sút luân lưu với ờ, Myanmar và cùng với đó là trận thua 4-0 trước ờ, đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Thì anh em có thấy là một số trận thắng như là trận thắng 3-1 trước Malaysia và trận thắng 5-0 trước Đông Timor chính là cái đối thủ mà à, lần này Campuchia chạm trán ở đợt trận 29 tháng 4 vừa rồi. Thì như anh em có thể thấy là ở trong lịch sử thi đấu của Philippines là thi đấu đã cách biệt lắm rồi nhưng mà phần sân của Campuchia thì những cái trận thua của đội bóng này còn cách biệt hơn nữa khi mà đều cách biệt từ hai bàn trở lên như là trận à, thua 4-0, 3-1, 5-0, 5-3 và 2-0 thì như anh em có thấy là nếu mà tính uh, xét về phong độ thi đấu ở gần đây trong lịch sử đối đầu thì uh, về phần sân của Campuchia khá là yếu ớt hơn so với phần sân của Philippines nhưng ở trong trận đấu này thì Campuchia sẽ được thi đấu trên chính sân nhà của mình đó là điểm mạnh ở trong trận đấu này của Campuchia vậy thì ở trong cái lịch sử thi đấu thì anh em thấy là hai đội bóng này đã đối đầu được hai lần trong đó là có một trận hòa một đều ở lượt trận 25 tháng 11 năm 2019 và cùng với đó là trận thắng 2-0 của Philippines ở lượt trận ngày 15 tháng 8 năm 2017 thì anh em có thể thấy ở đây chúng ta có một số ờ, thông số như là trong khoảng 5 ờ, trên 7 lần thi đấu gần đây của Philippines thì có 5 ờ, trên 7 trận là có trên 2,5 bàn thắng còn về phần sân của Campuchia thì trong 6 trận đấu gần đây nhất của đội bóng này thì có 6 trận đấu là trên 2,5 bàn thắng và cùng với đó là hai đội thằng này mà chạm trán với nhau thì có dưới là 4,5 thẻ cái liệu rằng như vậy thì ở trong trận đấu này thì má kèo nào sẽ là má kèo anh em có thể tham gia đầu tư bởi vì hiện tại thì chúng ta chưa có được thông tin về đội hình của hai đội bóng thì à, về thông tin đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu thì phải sát giờ bóng lăn chúng ta mới còn có thể có và đưa ra à, quyết định đi à, về những cái má kèo nào chắc ăn nhất để có thể tham gia đầu tư thì hiện tại mình sẽ cho anh em một số má kèo để anh em có thể tham khảo trước giờ bóng lăn khoảng từ 10 đến 15 tiếng để anh em có thể tham khảo Hiện tại thì phần sân của Philippines đang bộc lộ rất nhiều cái hạn chế sau khi mà có trận thua 3-0 trước Indonesia và cùng với đó là lực lượng ra quân của cái nước này cũng không quá mạnh cho nên ở trong trận đấu này thì ở U22 Philippines sẽ phải thi đấu hết sức mình bởi nếu thua ở trong cái trận đấu này thì đội bóng này gần như là sẽ bị loại khỏi cái giải đấu thì ở phía bên kia chiến tuyến thì trong cái SEA Games năm nay Campuchia đang có một cái tham vọng là giành được cái huy chương vàng ở trong cái kỳ SEA Games 32 lần này cho nên đội bóng này sẽ được đầu tư rất là bài bản khi mà trước khi mà bước vào kỳ SEA Games năm nay thì đã qua Thái Lan tập luyện với hai lượt trận uh, tập huấn dài hạn và cùng với đó là còn qua Singapore tham dự cái giải giao hữu của ue 22 Million Cup. Thì ở trong cái trận đấu này thì cái thành tích đối đầu khá là chênh lệch thì mình dự đoán là sẽ có một chiến thắng thuộc về đội chủ nhà Campuchia nhưng mà sẽ là một chiến thắng không quá cách biệt và không nhiều hơn được một bàn cho phần sân của đội chủ nhà Campuchia cho nên mình sẽ đưa ra cho em má kèo tham khảo là má kèo Campuchia à xin lỗi em là Philippines được cộng 1.5 ở trong trận đấu ngày hôm nay thì với cái mã kèo mình đưa ra là như vậy thì anh em nào trùng máu thì có thể vào còn không trùng máu thì có thể à, đánh ngược lại mình không sao hết và cùng với đó là còn những cái mã kèo khác như là kèo tài xỉu Phật gốc hay là kèo thẻ gì á thì mình sẽ gửi riêng ở trong nhóm của Việt Dũng khi mà có những cái thông tin chính thức về đội hình cũng như là thông tin liên quan đến trận đấu khi mà trận đấu được diễn ra trước khi trận đấu được diễn ra từ 10 đến 30 phút thì mình có thể đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để em có thể tham gia vào đầu tư thì khi đó mình sẽ có những cái thông tin đội hình chính thức cũng như thông tin liên quan đến trận đấu mới có thể quyết định đưa ra những cái mã kèo là, là mã kèo chắc ăn và ngon ăn để em có thể uh, tham gia và đầu tư ở trong trận đấu à, đối đầu giữa Campuchia và Philippines còn những cái mã kèo mình đưa ra trên uh, video kênh youtube này chỉ mang tính chất cho anh em tham khảo chứ không khuyến khích các em đầu tư bởi vì những mã kèo mình nhận định trên video được nhận định sớm từ 10 đến 15 tiếng nên những cái thông tin mình đưa ra có thể là chưa chính xác thì những cái mã kèo chính xác nhất thì chỉ có ở tele a còng dung suy kèo cũng như là số zalo đang hiện ở trên màn hình là hoàn toàn miễn phí à, và mình cũng xin phép kết thúc video tại đây hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo à, chúc anh em may mắn